Xin chào các bác quay lại trở lại với kênh à, của mình nha à. Hôm nay trên tay mình có một em à, nông MX 8000 Mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người cách update firmware cho con MX 8000 này Bình thường nếu mà mình chơi USB qua phần mềm engine ấy thì mình xử lý qua engine thì mình cắm vào thì nó nhận nhưng mà con này nó chơi được cả trên laptop chơi uh, ờ, Serato Pro cắm vào nó nhận mình cần cài driver nó nhận nó thì nếu mà mình không update cái firmware mới nhất ấy mình cắm vào nó không nhận kể cả mình đã cài uh, driver nó cũng vẫn uh, chỉnh đi chỉnh lại nó không không có tác dụng thì bắt buộc uh, mình phải update firmware lên cho nó thì nhiều nhiều mọi người mà cứ hay để ý thì chắc là cũng biết rồi nhưng mà cũng không phải ai biết hết rồi mình sẽ làm cái video để cho anh em nào chưa biết thì mọi người xem còn nào anh em nào biết rồi thì góp ý thêm vào cho xôm nhé hôm nay trên tay mình là con ờ, MSX 8000 về còn tương mới đề nông thì à, mọi người đánh giá âm thanh nó rất là tốt nghe rất là đã nó đầy bản thân mình cũng thấy nó đầy hơn Pioneer trong những cái con là cùng phân khúc mình sẽ không cùng nói à, miên man là chủ đề mình sẽ hướng dẫn mọi người âm à, đất Pingway nhé đây để đất update quay mình vào ở ờ, trang chủ nó là đền nông dj.com này tôi tìm cái con mx 8000 này Rồi xong mình uh, tìm cái uh, cái firmware của nó mình tải về đây. ở đây nó có cho Windows này đây là phần mềm uh, engine cho Windows này engine cho Mac này và cái firmware này vơ mới nhất này và đây vơ xe tô cái xe tô mình đã tải rồi bây giờ mình sẽ tải cái phim quay này kích vào rồi sau khi tải xong thì nó là cái file zip bên zip thì mình copy usb thì nó sẽ không không không ấy không dùng được mình sẽ phải giải nén nó ra để check này. Đấy, mình để vào đâu thì do mình thôi Đấy, sẽ là cái file bin này mình cần một cái USB trống để có cái file pin vào nhé USB trống các bác nhớ USB trống nhé không ờ, không có bất kỳ một cái file nào ở trong USB này thì mới làm được mình sẽ copy cái file pin bên vừa vừa nãy mình giải nén ấy copy hoặc cắt tùy không ấy và USB đấy bắt cắm nguồn cho con để nông mà sẽ cắm liền của mình nhé còn nguồn lên cắm cái USB mà mình vừa mới cái file pin nữa một tay cầm tay hơi khó ba dạ vâng. rồi cái nút đầu tiên này, này nút view này nó còn giữ khoảng à, vài giây nó sẽ ra hiện cái phần setup ở cái nút tròn select với loát này này mình vặn cái này cài đặt thì chắc mọi người biết rồi nha à đây nhân tiện mình nói luôn mình vào cái này mình nói luôn cái cái cái mâm này cái led của cái mâm này đang để trên đây ọp đúng không ạ thì là cái mâm này nó sẽ lúc nào cũng sáng như này còn nếu mà mình à, chuyển chế độ on này thì nó sẽ có cái đèn một vài như này khi nào bài hát à, bật nhạc bật trách nó sẽ chạy chạy nhưng mà không đẹp nó chạy từng vạch từng vạch từng vạch từng vạch, từng vạch. chạy theo hình à, chiều kim đồng hồ mình không thích để cái đấy mình sẽ để nó mình ọp nó đi cái lúc nào đèn nó cũng sáng trông đẹp hơn ở đây có cái display của cái màn hình này. mình để hai sẽ sáng lâu tối này mình để hai anh quay lại cái cái cái uh, update quay nha mình cứ vặn xuống thôi cuối cùng nó có chữ update phim quay mọi người thấy không ạ ấn vào